Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng lụm lúa của mình Thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em một trận AFF Cup nữa Thì hôm nay cái trận hai trận diễn ra trong cái giải AFF Cup đó là cái trận Singapore gặp Myanmar Thì vừa hết hiệp 1 trận Singapore này tỷ số đã là một điều rồi Còn cái trận Malaysia gặp Lào vào lúc 19 giờ 30 thì cái trận này chưa có đá nha anh em thì mình sẽ vào nhận thêm cho tất cả anh em thêm một cái trận AFF Cup nữa đó là Brunei gặp Indonesia diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 26 tháng 12 thì hiện tại anh em thấy cái bảng xếp hạng của thằng Brunei và Indo rồi đó là bảng A thì Thái Lan đang đứng ở vị trí đầu bảng thì thằng Thái Lan đang đứng ở vị trí đầu bảng có 3 điểm sau 5 bàn thắng sau một lượt đấu còn trong khi đó thằng Philippines đã sau hai lượt đấu rồi và chỉ có 3 điểm sau hai lượt đấu là đứng vị trí nhì bảng, còn Indonesia chỉ mới một lượt đấu và đã có 3 điểm một bàn thắng rồi anh em. Trong khi đó Campuchia cũng đã hai lượt đấu và có 3 điểm, cái bảng đấu này đang rất là hấp dẫn. Thì chỉ có cái thằng Thái Lan và cái thằng Indonesia là chỉ một phần một lượt đấu. Còn thằng Brunei trong hai lượt đấu của nó nó đã âm tới 9 bàn thắng. Thì trong khi đó Brunei gặp team trận này Brunei gặp Indonesia thì anh em cũng biết Indo rất là mạnh mạnh đứng thứ ba trong đông Nam Á đó là dưới Thái Lan với Việt Nam thôi Indo này rất là mạnh nha thì cái trận này nhà trận này nhà cái đánh giá rất cao thì cái trận này nhà cái đánh giá rất cao của đội tuyển Indonesia thì anh em xem trong cái lịch sử gần nhất của hai đội thì anh em thấy thằng Brunei đang có một cái phong độ không có tốt cho mấy nha anh em thì trong 10 trận gần nhất Brunei đã thua 3 trận và chỉ hòa đúng không hòa một trận nào chỉ thắng được 3 trận và để thua tới 7 trận còn trong khi đó Indo anh em thấy Indo đang có cái phong độ rất tốt à, Indo đã thắng tới 7 6 trận rồi anh em và chỉ để hòa hai trận và thua một trận trước Thái Lan với cái tỷ số là 4-0 thôi thì anh em thấy cái thằng Indo đang có cái phong độ rất tốt còn trong lịch sử đối đầu thì thằng Rino là Brunei thì nó chưa có cái lịch sử đối đầu với nhau còn cái trận này nhà ai đánh giá rất cao thằng Indonesia mà đưa ra cái mã kèo chấp rất là sâu. Thì anh em mình cho tất cả anh em xem cái nhà cái đưa ra cái mã kèo mà Indonesia chấp Brunei rất là sâu thì đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra thì anh em cũng thấy cái trận này Indonesia chấp tới 4 trái được anh em chấp tới 4 trái và tài xỉu 4,75 thì trong lịch sử đối đầu Indo và Brunei chưa có gặp nhau mà Indo chấp Brunei tới cái mã kèo là 4 trái thì Thái Lan chấp 4 trái nhưng mà tới hiệp phụ Thái Lan mới có thể ăn được 6 5 không. Còn Indo yếu hơn Thái Lan rất là nhiều nhưng mà Indo chấp với cái mã kèo 4 trái thì liệu Indo có ăn nổi 4 bàn thắng hay không anh em? Thì anh em cũng thấy trong cái lịch sử rồi. Thằng Indo gặp Thái Lan thua tới tỷ số 4-0 nhưng mà thằng Thái Lan chấp với thằng Brunei này 4 trái Thái Lan mới ăn được cái tỷ số là 5-0 nhờ 2 phút hiệp phụ mà Thái Lan ăn được 3 bàn mới có cái tỷ số là 5-0 thì cái mã kèo này mình khuyên tất cả anh em nên nằm vào cái mã kèo dưới nằm vào bờ Brunei nha anh em nằm mã kèo dưới thì anh em nằm cái mã kèo dưới bốn trái có nhiều khi ra sân nó ra kèo 4,25 thì anh em nằm mã kèo dưới cho mình và anh em nằm thêm một cái mã kèo xỉu nữa thì cái trận này mình dự đoán thằng Indonesia sẽ ăn tầm tỷ số 2-0 hoặc 2-1 dành cho Indonesia thì anh em cứ nằm cái mã kèo dưới là anh em có cơ hội chắc ăn nắm chắc cái phần thắng trong tay anh em thì đó là mình phiên tất cả anh em nên nằm cái mã kèo dưới đó là cái tỷ lệ kèo và cái sự nhận định của mình còn anh em nào đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì mình phiên anh em nên đăng ký một cái trang chơi để anh em có thể còn xây sở kèo kịp với anh em chơi bên ngoài á nhiều khi cái kèo đó anh em bữa giờ anh em chơi trong AFF Cup á nếu mà anh em chơi ở ngoài á thì anh em đã thua nhiều lắm kèo trên chết nhiều lắm